Chào tất cả anh em nha Thì à, ở cái video ngày hôm nay thì giới thiệu tới anh em một cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài mẫu mới năm 2023 Thì à, cái bộ kính áp tròng này khi mà anh em sử dụng anh em đi đánh bài á Thì nó hỗ trợ cho anh em như đánh bài ngửa luôn Bài gì anh em cũng có thể chơi được nha Thì lấy cái bộ kính này về anh em sử dụng anh em có thể áp dụng đánh liên nè Xì dách nè Sập xám nè Sập xám thì mình nhìn ba lá cuối đánh chi đầu thôi nha đó thì câu cá nói chung rất là nhiều trò mình chơi thì lúc nào cũng thấy được bài thì mình cũng lợi thế hơn người ta rất là nhiều thì tùy theo trường hợp tùy theo sòng sới mà anh em áp dụng sao cho nó phù hợp còn ở đây thì mình à, quay cho anh em những cái loại kính mới kính mới này để nó sẽ khác những cái bộ kính cũ là cái gì thì cái phần đầu tiên là cái phần về chất lượng của kính khi mà mình đeo cái kính mới này vô thì nó sẽ không đau mắt không cộm mắt không chảy nước mắt và cái thời gian sử dụng nó được tối đa là 24 tiếng đồng hồ đổ lại và anh em xài nói chung là vài năm nó mới hư với lại một cái nữa mình đeo cái kính mới này vô mình nhìn cái hiệu ứng màu mà nó nổi trên cái lá bài này nè nó sẽ được rõ hơn và anh em nhìn nó sẽ được trong hơn sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều còn à, ở đây thì à, mình cũng giới thiệu tới anh em một cái mẫu bài mới để hỗ trợ cho những anh em chơi xì dách nó sẽ dễ hơn còn thì à, trước mắt thì mình anh em nào mà biết rồi coi nhiều rồi sử dụng rồi thì anh em có thể lướt qua video khác còn ở đây là mình hướng dẫn cho những anh em chưa từng xài cái cách sử dụng cũng như là những cái mà mình cần tìm hiểu khi mà mình mua kính áp tròng để về mình đánh bài kính áp tròng một bộ đầy đủ của nó sẽ gồm có kính ở bên trong nó chỉ có kính nè à, hai cái con len này để khi anh em đi chơi anh em sẽ áp trực tiếp cho con mắt của anh em ở đây nó có cái màu tím thôi nhưng mà khi mình gắn trực tiếp cho mắt của mình thì nó sẽ xen lẫn với cái màu đen cho nên người ta sẽ không phát được hiện được đâu cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm còn ở đây để test cho anh em thấy qua camera thì mình sử dụng cái kính thử bài để cho anh em có thể nhìn thấy được cái màu sắc cũng như là những cái hoa văn ký tự nó điểm ở trên cái lá bài này cho anh em nhận biết 52 cái lá bài nó sẽ có 52 cái ký tự khác nhau để mình phân biệt được mình có thể nhìn vô mình biết đây là lá gì và cái chất của nó là chất gì biết cả chất luôn nha còn ở đây là mẫu bài 2 ca xanh mẫu này đánh chuyên đánh xì dách anh em chơi nó sẽ dễ hơn rất là nhiều đây gắn kính vô camera nè khi đeo kính vô thì nó sẽ có một cái màu hơi tím như thế này nha bài đi ra ngoài mắt bình thường nè anh em nhìn nè không thấy cái gì hết nha nhưng mà đưa vô kính nè anh em đưa vô là thấy liền đó thì ở đây là con già nè anh em thấy không đây là bài đầu lưng để hỗ trợ cho chị dắt thì anh em chỉ cần kéo tí xíu ở dưới thôi nè đó con già rô nè đây kéo tí xíu ra nè thấy không con già chuồng nè đó thì mình chỉ kỹ hơn ở cái phần đầu lưng này thì anh em thấy nè con già đây là già cơ nha thì ở xung quanh nó sẽ có 8 cái số nhỏ nữa đó còn ở giữa là nó điểm thị chất nè cái hình tròn này là chất cơ đây cái hình tròn này là chất cơ nha già cơ còn à, đây là con năm bích cái chất bích là nó ở giữa nó không có vẽ chất năm bích nè rất là rõ bốn này bốn chuồng nè chuồng là chữ ít nha đó anh em có nhìn thấy mấy số nhỏ nhỏ xung quanh không rất là rõ nha còn kính áp tròng của mình hiện tại mình đang bán rất là nhiều loại trên thị trường giá thì nó chỉ có từ 1 triệu cho đến 4 triệu 8 tùy theo cái ờ, loại mà anh em lấy lấy loại loại tốt thì anh em xài được lâu còn lấy loại uh, ờ, uh, ờ, rẻ tiền thì anh em xài một vài tháng anh em bỏ chứ nó không ảnh hưởng gì đến mắt nha còn à, khi mà mua hàng ở bên mình thì à, bất cứ loại kính nào cũng vậy anh em mua kèm sẽ được tặng kèm 10 bộ bài cho đến 20 bộ mua nhiều mình tặng nhiều mua ít mình tặng ít tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em nói chung là còn mình thì à, mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn nhà mình thì ở gần cổng 3 cổng 4 và cổng 5 lấy hàng thì anh em cứ qua nhà anh em coi hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok thì mình lấy về mình xài còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái nha anh em trao đổi còn nếu mà ở xa quá không có thời gian không có điều kiện để lên thì cứ cho mình cái địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nơi nha còn kính thì có đủ loại bài cũng có đủ loại luôn bài ở đây thì cái mẫu này mình test cho anh em coi mẫu 2k xanh còn anh em chơi cái mẫu nào thì anh em cứ chụp hình cái mẫu đó anh em gửi qua Zalo mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em cần hỗ trợ hoặc là cần mua hàng thì cứ gọi qua số điện thoại này 0909 704 4 mình tên Phi thì à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha